lim tìm gặp em chẳng thấy bóng người xưa giữa mây trời quan họ bồng bềnh tiếng hát trao duyên vắng vặng giữa chiều dòng sông cũ năm xưa còn đò đời trăng lên anh hai buông mái treo chị hai xin ngồi tựa mạn thuyền cùng đàn câu hát đầy vơi ngàn năm nhớ mãi người ơi người ơi trao mình ngồi bên nhau nghe câu hát người ơi thương nhau chín đời mười chờ chín đời mười chờ duyên một mình về hồi lim tìm gặp em chẳng thấy bóng người xưa giữa mây trời quan họ bồng bềnh tiếng hát trao duyên vắng vặng giữa chiều em đi đâu mà em ở nơi đâu chỉ thấy non ba tầm và câu hát thương nhau dòng sông cũ năm xưa còn đò đời trăng lên anh hai buông mãi treo chị hai xinh ngồi tựa màn thuyền cùng đàn câu hát đầy vơi ngàn năm nhớ mãi người ơi người ở đừng về nhớ hồi nắng xưa trời mưa ướt áo miếng trầu em trao mình ngồi bên nhau ơi mươi chờ giá hối rồi em ở nơi đâu để anh ra đứng đầu đình một mình anh hát trao duyên một mình giá hối rồi em ở nơi đâu để anh ra một mình anh hát trao duyên đợi mươi chờ ra hối rồi em ở nơi đâu để anh ra đứng đầu đình một mình anh hát trao duyên một mình Ra hối rồi em ở nơi đâu để anh ra đứng một mình anh hát trao duyên